và các anh chị sẽ cảm nghiệm được cái sức mạnh của việc hình dung tưởng tượng giống như Albert Einstein đi có một câu nói rằng trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức bởi vì kiến thức thì nó có giới hạn còn tưởng tượng là vô hạn ông ta còn có một câu nói nữa là gì dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải ở kiến thức mà là ở trí tưởng tượng ông ta đánh giá cao cái trí tưởng tượng và ông ta là một trong những thiên tài là bậc kỳ tài tổng các anh chị về phát minh về sáng chế này kia mà ông ta nói thì không có thể nào sai đâu các anh chị ạ tất cả mọi thứ nó đều diễn ra ở trong đầu của ông ta rồi sau đó ông ta mới mới làm ở ngoài thực tế rồi Robert có một câu nói hình dung những thứ mình muốn nhìn thấy nó cảm thấy nó tin tưởng nó hãy tạo ra kế hoạch chi tiết trong tâm trí và hãy bắt đầu hành động Vậy làm sao để chúng ta có thể rèn luyện được cho mình khả năng hình dung tưởng tượng đây các anh chị ạ? đây là một kỹ năng rất đặc biệt và chỉ cần chúng ta sở hữu được cái khả năng này thì bất kỳ điều gì chúng ta làm chúng ta đều có thể làm chủ và làm giỏi được một cách rất nhanh chóng và một cái đơn giản nhất mà chúng ta có thể luyện tập đó là chúng ta hãy nghĩ ra trong đầu những cái bước mà chúng ta sẽ làm cái kế hoạch một ngày chúng ta sẽ làm ra như thế nào và các anh chị nhớ nha đừng bao giờ đi ngủ mà chưa giao việc cho tiềm thức khi mà chúng ta ngủ thì tiềm thức của chúng ta vẫn làm việc nó sẽ tổng hợp lại những kiến thức để ngày mai chúng ta sẽ ra được đáp án ví dụ như là chúng ta đang bí một vấn đề gì đó chúng ta cứ hay suy nghĩ đi hình dung tưởng tượng suy nghĩ rồi đến cuối cùng không làm được thì thôi đi ngủ nhưng khi chúng ta ngủ thì tiềm thức nó vẫn hoạt động nó vẫn suy nghĩ cho chúng ta vẫn sắp xếp thông tin để sáng ngày mai chúng ta dậy thì đôi khi chúng ta sẽ tìm ra được cái giải pháp và để cho một ngày diễn ra một cách suôn trôi chảy suôn sẻ thì các anh chị phải hình dung tưởng tượng từ tối ngày hôm trước mình đã phải hoàn thành khối lượng công việc ngày hôm nay bắt đầu từ đêm ngày hôm trước rồi hoặc đầu giờ sáng là mình đã phải hoàn thành trong tâm trí rồi thì sau đó mình mới đi làm việc bất kỳ việc gì thì khả năng thành công sẽ rất cao và sau đây Kim sẽ làm demo cho anh chị nha Kim sẽ thị phạm cho anh chị cách mà chúng ta hình dung tưởng tượng một cái quá trình một ngày nó sẽ đi diễn ra như thế nào trong tâm trí và luyện cho chúng ta cách hình dung và tưởng tượng và khi hình dung tượng tượng thì các anh chị chúng ta phải sao nên nhắm mắt lại để chúng ta không bị phân tâm bởi ngoại cảnh và chỉ tập trung vào cái bộ phim mà chúng ta đang trình chiếu ở bên trong đầu của mình và nó rất hiệu nghiệm nha anh chị hãy thử đi và bây giờ Kiên sẽ bắt đầu một ngày làm việc của Kiên vào ngày mai nha các anh chị nha rồi ngày mai của Kiên sẽ đi diễn ra như thế này và lúc 4 giờ 30, Kim sẽ thức dậy, Kim sẽ vệ sinh cá nhân và Kim sẽ mở phòng dung bởi vì 5 giờ sáng mỗi ngày Kim đều là host, đều là người dẫn chương trình cho một cái cái buổi học về NLP, về nghi thức, về luật hấp dẫn. Và chương trình này sẽ diễn ra từ 5 giờ cho đến 6 giờ. Sau khi chương trình này diễn ra kết thúc vào lúc 6 giờ thì Kim sẽ lấy cuốc vở ra Kim ghi chép lại toàn bộ kiến thức ngày hôm nay Kim học được gì bởi các anh chị bởi các thành viên khác trong nhóm và Kim bắt đầu đánh máy ra Kim đánh máy ra thành một cái bài cái bài này Kim sẽ để dành một cái chuyên đề để sau này Kim sẽ lấy ra để Kim đào tạo huấn luyện hoặc Kim viết sách đến 7 giờ thì Kim sẽ ăn sáng sau khi quá trình ăn sáng xong thì Kim bắt đầu viết lại cái kế hoạch chi tiết ngày hôm nay mình sẽ làm gì và Kim sẽ vào công việc từ lúc 8 giờ cho đến 11 giờ 3 tiếng đồng hồ trong quá trình làm thì Kim sẽ làm sao các anh chị kiểm sẽ ứng dụng Pomodoro có nghĩa là quả cà chua cứ 25 phút làm việc tập trung cao độ thì Kiên sẽ có 5 phút để nghỉ ngơi sau khi nghỉ ngơi 5 phút Kiên lại làm tiếp 25 phút theo mô hình Pomodoro và cứ 25 phút thì nghỉ 5 phút 25 phút nghỉ 5 phút thì khả năng tập trung của Kiên rất cao và hiệu suất làm việc nó cũng rất là cao đến 11 giờ hôm đó có lịch đi tập gym thì Kiên sẽ ra phòng tập gym và tập đến 12 giờ về ăn cơm nửa tiếng đồng hồ và bắt đầu là mình đi nghỉ trưa nghỉ trưa khoảng 30 phút 45 phút đến giờ đến mà đến 1 giờ 30 trưa thì bắt đầu Kiên dậy và chuẩn bị cho cái cuộc hẹn vào lúc 2 giờ với đối tác của mình Kiên đi ra khỏi nhà Kiên ở khu Vinhome quận 9 trên đường Nguyễn Xiển mình quẹo phải đường Nguyễn Xiển mình quẹo trái đường um, Lê, Lê Văn Tăng khi đường Lê Văn Tăng mình đi hai ba cây số thì bắt đầu là quẹo trái vô đường Lê Văn Việt đi đường Lê Văn Việt khoảng 3 cây số thì nó sẽ đến giao lộ ngay ngã tư Phụng Đức mình quẹo trái một lần nữa trên con đường xa lộ Hà Nội mình đi thêm mấy cây nữa mình đi qua cái cầu Sài Gòn tới cầu Sài Gòn rồi mình lại đi thêm một chút xíu nữa nó sẽ tới là ngã tư và là hàng xanh ngã tư hàng xanh kim quẹo phải và đường Xô Viết Nghệ Tính rồi quẹo trái vô đường Bạch Đằng đường Bạch Đằng sẽ nối dài với đường Phan Đăng Lưu đi thật dài hết đường Phan Đăng Lưu nó sẽ nối tiếp đường Hoàng Văn Thụ đi đường Hoàng Quang Thụ nó lại sẽ nối tiếp đến cái đường Ngọc Hòa các anh chị ạ à. và đường Ngọc Hòa đi qua bên kia đường đó chính là cái quán High Coffee mà mình hẹn với đối tác ngày hôm nay và khi đi sớm Kim sẽ đi vào trong một cái khu gọi là yên tĩnh ở trong một cái góc để mình không bị phân tâm sao nhán bởi những người khác và chờ khoảng 5 phút thì đối tác mình tới mình bắt đầu bắt tay và gửi tặng hai cuốn sách của mình cho đối tác hai bên trò chuyện rất là vui vẻ mình khơi ra những cái câu chuyện à, hỏi thăm về gia đình về công việc về sở thích này kia và hai bên khi mà đã giao tiếp với nhau một cách gọi là và là thâm tình rồi thân thiết rồi có thiện cảm rồi thì bắt đầu mình chia sẻ về công việc về định hướng để xem hai bên có khó khăn gì không có thể kết hợp với nhau không hoặc mình có thể học hỏi từ họ những điều gì hay không đến 4 giờ mình quay trở về nhà là đến tầm gần 5 giờ mình bắt đầu chạy bộ cho đến 6 giờ 6 giờ buổi tối thì bắt đầu là mình sẽ ăn cơm, tắm rửa, chuẩn bị mọi thứ bởi vì 7 giờ 30 mình có lớp đào tạo cho các học viên của mình đến đâu à đến 9 giờ 30 là xong 9 giờ 30 là bắt đầu mình chuẩn bị vệ sinh mọi thứ là 10 giờ mình bắt đầu lên giường ngủ để chuẩn bị sáng ngày mai 4 giờ 30 mình lại tiếp tục dậy để mình điều hành một cái cái dung và cứ mỗi sáng cứ từ khoảng thời gian từ 8 giờ cho đến 11 giờ đây là khoảng thời gian làm việc của mình mình sẽ đóng gói khóa học mình sẽ quay video để phát lên kênh youtube tiktok và facebook hoặc là nếu có thời gian mình sẽ viết sách thì đó là hoàn thành xong kế hoạch công việc một ngày của mình mình đã hoàn thành mọi thứ trong tâm trí của mình rồi các anh chị đã thấy không mọi thứ đối với kia trong đầu rất là rõ ràng mạch lạc và cứ như thế Kim tin tưởng rằng ngày mai mọi thứ sẽ diễn ra y chang đến 90 10% luôn các anh chị ạ và nếu như có bất kỳ một cái cuộc hẹn nào đó hoặc bất kỳ một sự cố nào đó ảnh hưởng đến mình thì mình sẽ vẫn có tâm thế của sự chuẩn bị mình sẽ làm sao để không bị ảnh hưởng đến công việc của mình như đóng gói khóa học vào buổi sáng hẹn gặp đối tác vào buổi chiều và có lịch dạy học viên vào buổi tối thì nếu như có một cái gì đó bất chắc nó xảy ra thì mình đều có thể ứng biến miễn sao để không bị ảnh hưởng đến toàn cục của mình còn hơn là những người mà đụng tới đâu thì mới làm tới đó thì cả một ngày hôm đó sẽ không hiệu quả năng suất nó sẽ không cao thì vừa rồi khi đã luyện cho các anh chị gì à? cách làm sao để hình dung tưởng tượng một cách hiệu quả và hãy cố gắng rèn luyện theo cái cách này mỗi ngày thì khi đó các anh chị khả năng tưởng tượng hình dung của anh chị rất nhanh và khi mà các anh chị à, à, soạn một cái bài gì đó một bài chia sẻ hoặc mình nói cái gì đó thì lúc mình phát ra nó đều đến từ tiềm thức các anh chị à. nó rất là đơn giản rất là tự tin rất là trôi chảy và khi mình quay video cũng vậy mọi thứ nó sẽ trở lên rất là đơn giản rồi xin cảm ơn các anh chị